đắng cay cho dù khổ đau anh chịu được vì thương em không cần em phải bận lòng biết là đau vì đó là yêu lòng đang nặng tiểu trời đất quạnh hiu trời cũng rất buồn có lẽ đời hiểu ban tặng cho anh một cơn mưa chiều có rất nhiều điều không ai thấu hiểu anh luôn thua thiệt trong chuyện tình yêu tự nguyện đơn phương nên thôi đành chịu chấp nhận trong chờ chữ nếu anh ghét màn đêm nó làm anh nhói thêm giọt nước mắt lấm lem trong lòng lúc nào cũng nhớ em vỏ bọc lạnh lùng là bề ngoài bên trong là kẻ yêu mềm họ không cho phép bản thân mình thua bất cứ một ai trên đời